Welcome chú ốc ngớ channel Quạt quạt quạt <laughs> Sau một tháng á, thì mình mới hoạt động lại Nên là ít người nhận được thông báo hơn Mọi người hãy giúp ốc bằng cách đó là like và share kênh của ốc nha Để ốc lên lại được đề xuất Cảm ơn mọi người Đây là một video series 3 tập Về những vị khách sương mù Mà tác giả đó là Trevor Harrison Ốc xin nói sơ về những vị khách sương mù Là sinh vật có kích thước siêu to siêu khổng lồ Chỉ xuất hiện khi có sương mù mà thôi một trong số chúng đang bị so sánh với SCP-3166, con mèo gói phèo Nhưng tập 1 của chúng ta sẽ là về sinh vật sương mù 2027. Đây là sinh vật to nhất trong 3 sinh vật sương mù, có chiều cao tận 1.650m và cân nặng là 8 triệu tấn. Chúng ta thực chất không thể nào đo chính xác được chiều cao của sinh vật này, mà chỉ có thể ước lượng qua chiều cao những sự vật gần đó, cộng với 12 năm học toán, cộng với bộ não hoạt động các thứ để ra kết quả được chiều cao. Các bạn cũng có thể áp dụng cách tính này để tính được cái sừng trên đầu của ốc là bao nhiêu cm. 2027 với chiều cao quá khổ như vậy nên các chi của nó phải đáp ứng đủ các yếu tố về chiều cao, số lượng để mà giữ thăng bằng cho sinh vật này. Nó có tặng 6 cái chân, 4 chân sau ngắn hơn so với hai chân trước. Mỗi chân sẽ được chia làm hai khớp. Những cái chân này á tạo nên một tư thế đứng gần giống với một con tinh tinh tinh tinh sáu chân. Từ đây, chúng ta có thể thấy cấu trúc cơ thể của 2027 gần giống với loài linh trưởng. Nhìn gần hơn, chúng ta có thể thấy phần lưng và phần đầu của sinh vật này dường như có những cái thứ gì đó đâm ra ngoài. Có thể đó là sự phát triển quá mức về xương sống cũng như hộp sọ của nó. Hoặc đó cũng có thể là những chức năng tự vệ mà chúng ta không thể nào khám phá được. Với phần mông của nó... À, thôi bỏ qua phần mông đi nha. Màu da của sinh vật 2027 có thể là màu đen hoặc là màu xám, chúng ta có thể dự đoán là như vậy thôi. Vì nó đã được lớp sương mù dày che đi mắt rồi, trời giấu trời mang đi màu da. Còn giới tính của nó, các nhà nghiên cứu sinh vật học đã đoán, nó là đực, chắc chắn là đực rựa. Mấy bạn đừng có cãi, nếu cãi hãy lên wiki để cãi, đừng cãi với tôi. <laughs> Về sức tấn công của sinh vật 2027, chỉ sử dụng vật lý nhờ các chi của nó để đập phá và hủy hoại mọi thứ. Nó cũng có thể sử dụng các chi này để bảo vệ bản thân của nó khỏi các đợt tấn công. Cũng như bao kẻ khổng lồ khác, 2027 chỉ tiêu diệt những người không xứng đáng và thu thập những người xứng đáng. Đây là lời nhắc nhở đến tất cả mọi người phải sống tốt. Vậy nguồn gốc của 2027 đến từ đâu? Nguồn gốc của 2027 đến từ sự chiều hồi của người thờ cúng mặt trăng thông qua mặt trăng thứ hai đến trái đất của chúng ta. Điều đáng chú ý ở đây, 2027 là một sinh vật được triệu hồi sớm nhất trong các sinh vật khổng lồ. Qua các video của ốc thì mọi người đã nghe nhiều về người thờ cúng mặt trăng. Vậy các bạn chưa biết chính xác đó là gì đúng không? Ok, người thờ cúng mặt trăng, hắn là một kẻ bí ẩn, không biết được mục đích chính của hắn là gì. Hắn chỉ xuất hiện lúc trăng tròn, sử dụng một ngôn ngữ lạ mà chúng ta chưa hề biết tới để thờ cúng một mặt trăng khác so với mặt trăng tự nhiên của chúng ta. Điều hơi vô lý hắn ta đang thờ cúng cái mặt trăng mà do hắn ta tạo ra. Và nhờ cái mặt trăng đó, hắn ta đã chịu hồi những người khổng lồ vào trái đất. Đặc điểm nhận diện người thờ cúng mặt trăng, hắn ta có một cơ thể là con người, hai tay hai chân và không mặc gì cả. Nhưng cái phần tay của hắn ta gần như là những cái nhánh cây, hắn có chiều cao vượt trội hơn con người rất là nhiều, đó chính là 8 mét. Về phần người thờ cúng mặt trăng, ốc sẽ nhắc đi nhắc lại với những video mà con người thờ cúng mặt trăng tạm kết cho video này đây là tập 1 của những vị khách sương mù thì các bạn yêu thích nhân vật nào có thể để lại phần comment cho mình biết đừng quên để lại một like một subscribe cho kênh của ông nha bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời comment trên video yo yo hello các bạn chào mừng các bạn đến ốc pikachu <laughs> thì chuyên mục trả lời comment xin được phép bắt đầu ngay bây giờ với comment đầu tiên của các bạn là Văn Cho Nguyễn Trời Tôi không biết đọc cái tên này như thế nào Nguyễn Văn Chó Hay là Nguyễn Văn Trời Hay là Nguyễn Văn Chở Các bạn nhớ ghi dấu nha Ốc ơi, ốc hồng ồ nha mấy má Có phải số đằng sau chữ SCP Là cái số thứ tự tìm thấy chúng không ạ à? Thì cái này thực chất là không phải Mà nó được sắp xếp phù hợp vào một số nguyên tắc riêng của SCP Cái đó các bạn có thể lên ờ, xem trên wiki vì cái số đó tự nhiên lắc quá nên là mình không nhớ nổi và cũng do trí nhớ ngắn hạn như con cá vàng của mình á cho nên mình không thể nào nhớ hết được những cái thứ đó bạn thông cảm giúp mình qua câu hỏi thứ hai câu hỏi thứ hai của bạn bao le à? trên video Braskin News của mình thì bạn hỏi đây có phải là SCP không thì mình xin khẳng định đây không phải là SCP và đây là một tác phẩm của Travel Hydison như các bạn đã thân thuộc ở trên kênh của mình lắm rồi mấy bạn mới á, thì không biết thì cũng không sao mình trả lời luôn câu hỏi tiếp theo câu hỏi thứ ba của bạn sâu FRFRART ok sau tác phẩm FRFR ok mặt nạ Pikachu và nó rất là cu teo à... <laughs> từ từ mình đang động não mọi người à cái hàm ý trong từ cuteo này á có nghĩa là gì cuteo hay là dễ thương ô mình nghĩ đó là cuteo mọi người ạ à. bạn này làm xém mình hiểu nhầm thực chất á, mình nói cho mọi người nghe mình đeo cái mặt nạ gì này vô á mỗi tối mình còn ám ảnh mình mơ thấy nó mà mình ngủ mình giật mình mình thức mấy chục lần luôn á mọi người <laughs> nhưng mà thực chất hiện tại là không còn gì mà nó dễ thương bằng cái mặt nạ này nữa hết trơn á nên là chúng ta sử dụng mặt nạ này nha nha Ok nha Nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh nha Câu hỏi tiếp theo Câu hỏi tiếp theo của bạn người khổng lồ với cái chấm đỏ Trên cái video mà mình mới ra gần đây nhất Nó tên là The Hunger Thì mình xin khẳng định với các bạn Nó cũng có tên đó là chính xác Nhưng mà tên đó do một youtuber đã đặt cho nó Chứ tên gốc của nó thì mình đã có ghi rồi Và Travel Hardison cũng đã khẳng định cái tên The Hunger là do một youtuber đặt nha và câu hỏi cuối cùng của bạn Vinh Châu Hình như là loài nhện không ăn liền mà nó chỉ tiêu hóa chất lỏng thôi Thì cái sự thật là chính xác Những con nhện bé bé cute mà rất là nhiều cô gái đang sợ á Thì nó sẽ bơm chất lỏng vô con mồi của nó Cho ở trong á, nó chảy ra Nó chảy rồi sau đó con nhện nó sẽ hút Ờ Nhưng mà con nhện á, ở trong ờ, cái video trước của mình thì nó không như vậy nó gọi là ăn tươi nuốt sống luôn mọi người ạ à. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó Một con ở trái đất cute bé bé xinh xinh Một con ở ngoài hành tinh khác Nó tới đây Nó quất luôn à Đấy là cách giải thích cho bạn này Còn những cái mình này không phải là câu hỏi Nên là mình xin trả lời một câu rất là ngắn gọn Chào các bạn <laughs> Và thôi video đến đây là kết thúc Cảm ơn mọi người đã xem Nhớ để lại một like và subscribe kênh Và chúc mọi người buổi tối vui vẻ Bye bye Bye bye